cô ba dì tư ơi giờ sắp ra ờ, uh, ờ, ờ, gì ba ngày nữa là con này tiền đợt một cô ba dì tư gom cho con 250 triệu nha rồi cho con mượn đi con ký ngày con trả lãi đàng hoàng con sòng phẳng lắm con trả lãi đàng hoàng chơi mượn nợ người thân là phải trả lời yes.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 À, ngừng cũng khá lâu rồi, tại vì à, Duy có một chuyến đi công du bên uh, Nữ ước. Quên quên, đi bên uh, New York, à, Mỹ công tác rồi tháng trời xong về đây ờ, dính cái biến nữa nên ờ, ngày hôm nay qua tết quay lại với các bạn trong chương trình bất động sản yes. thì ngày hôm nay Di sẽ nói về cái kinh nghiệm thứ nhất là chúng ta chúng ta sao ta chúng ta làm hợp đồng với nhà thầu chia vào những cái giai đoạn chuyển tiền như thế nào cách xây nhà tiết kiệm cách xây nhà tiết kiệm nha và cách trang trí tầng trệt cho nó hợp lý nè thì tất nhiên cái đó là cái quan điểm của duy và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn dựa trên góc nhìn và dựa trên tầm nhìn chứ còn bây giờ không lẽ ờ, các bạn cứ xây nhà các bạn học theo duy nhiều quá thì thằng thầu nó ăn cái gì oh, nên nó hơi khổ nha nó hơi khó tại cái chủ đề bất động sản là cái chủ đề mà nó nhạy cảm nó đụng chạm này đụng chạm kia đụng chạm quyền lợi của các bên nên chúng ta nghe để chúng ta học hỏi về kiến thức chúng ta học hỏi về kinh nghiệm chứ mà các bạn đòi ờ, hơn thua với đời thì nó hơi khó vậy thì á bây giờ mình xây cái nhà đương nhiên là cái nhà một cái nhà ví dụ cho mình xây 5 tỷ thì bạn đâu thế nào mình chuyển thầu 5 tỷ liền đâu đúng không mà tiền đâu mà chuyển mà cũng ai chuyển cái đó bây giờ mới chia ra từng giai đoạn nó chia ra từng giai đoạn để chúng ta chuyển tiền cho thầu thường nó là mười mấy giai đoạn đó nó phụ thuộc vào cái số sàn của bạn nó phụ thuộc vào cái số sàn của bạn ví dụ như nhà của bạn 7 sàn sàn là cái gì sàn bê tông một sàn thế thôi mày quay tắm kìa mày mày mệt quá có chỗ nó tính là, là tắm tiết có chỗ nó tính là nãy kia dùng miền không biết được nhưng mà tính theo sàn thì à, thường á là nó chia theo sàn nha các bạn thí dụ như bạn 7 sàn thì bạn có thể chuyển 12 lần 12 lần thường nha như vậy thì á mình mình dựa vào đâu đấy để mình điêu ra cái hợp đồng để biết con thầu nó có tay không bắt giặt không ừ. đúng không thằng thầu tay không bắt giặt là sao tức là thằng thầu trên đăng dưới giá không có tiền xong nó vô lấy tiền mình xây nó trả lương nhân viên nó rồi xong rồi chơi vậy đó cái trường hợp đó là là gì theo Donald Trump thì nói rằng đó là kinh doanh không lành mạnh không có phe phe ông ơi ông, ông muốn ra đường làm ăn đó, thì ông phải cầm tiền ra ông chơi chứ ông phải xin vợ ông sau đó chứ ông đi ông lấy tiền người ta ông chơi không là không được không được vậy thì khi mà mình ký hợp đồng với thầu xong á là bút xa gà sắp chết rồi đấy nha bút xa gà sắp chết rồi thì mình đi mua xích nhiêu một lần chỉ cọc bây giờ thường thường á dụ như đạt đi đặt trần đi cưới di phan hàng đó bd lấy nhau rồi xây nhà thì nhà ở việt nam nó làm sao mấy em ba tấm ba tấm tức là vợ dày ba tấm là ba tầng dùng để ở nha ba tầng dùng để ở nha một hai ba rồi xong vậy thì ba tấm nó mấy sàn ba tấm nó bốn sàn đúng không hợp lý không yes giờ thí dụ cho cái hầm nữa đi là năm sàn đúng chưa vậy thì năm sàn năm sàn thì mình chuyển tiền chừng cọc 10 lần là nó hợp lý tổng giá trị hợp đồng của tôi á là 5 tỷ nhà này bự quá không được em nhà 3 tỷ thôi hai tỷ rưỡi thôi cho dễ chia hai tỷ rưỡi đúng không năm sàn thì mình chuyển tiền thành bao nhiêu lần 10 lần vì 2 tỷ rưỡi chia 10 là 250 triệu đúng không 250 triệu vậy thì ông ký hợp đồng cái bục ông xuống tiền 250 triệu vậy thì trong 250 triệu đó tôi làm những cái việc gì 250 triệu đó đó là tiền ép cọc là tiền à, tiền ép cọc rồi tiền à, à, thiết kế tiền đi à, đi à, xin giấy phép vậy đi thường thường ở đây á là duy đang nói là thực tế duy không nói là xây nhà theo kiểu mà quy chuẩn học trong trường học bách khoa ra nha mấy ba mấy ba xây nhà hay đọc bách khoa vô ba đó là giờ phải đo địa chất là ông đo ông tính tiền riêng đi tôi giới thiệu công ty này cho ông rồi ông xin giấy phép đi tôi giới thiệu công ty này công ty kia công ty cái cù lôi mệt quá đúng không hai vợ chồng tôi đi làm mệt chết luôn thì tao thầu mày thì mày xây nhà cho tao đi tự mày lo hết đi mày tính phí tao trả nó như vậy đi nó vô ba rem hết mấy em cha con tụi nó quen biết nhau mà nó vô ba rem hết vậy đi tức là tao chưa biết tao chuyển tiền cho mày là mày đưa tao cái cái nhà cái nhà thô cái nhà thô nha đừng bao giờ xây nhà chìa khóa trao tay đừng bao giờ xây nhà chìa khóa trao tay mấy em mà nó thiệt luôn á má nói người ra thầu nó ghét nữa má tại nhờ chìa khóa trao tay nó mới ăn bây giờ nói này nó kỳ quá mấy em em ép anh quá trời luôn xây nhà thô rồi quay lại đi không nói nhiều nữa ờ, nó đi theo 10 10 đợt chuyển tiền là nó phe thằng nào nó bắt chuyển năm đợt rất ác nha mấy em không không điêu cái đó bây giờ chuyển năm đợt làm sao lần chuyển 500 hả vậy thì theo theo tấm thường thường á là người ta chuyển hợp đồng có tấm đầu tiên là cọc là một nhát xong rồi tấm một là một nhát tấm hai là tấm một nhát tấm ba là một nhát tấm bốn là một nhát chuyển tiền càng dài càng phe wow. what the hell tại sao chỉ tiền càng dài càng phê ta anh lấy ví dụ bây giờ cái nhà của anh Di Nguyễn đi bốn cái nhà tụi em muốn coi cái nhà nào tụi em coi đó mấy em media à, show up ra cái nhà của anh Duy Nguyễn lúc mà nó đang dựng nó xây từng tấm từng tấm gì đó đổ bê tông của sàn gì đó thì anh nói mày nghe nè bây giờ cái tiền đó mà nó mắc nhất là tiền gì tiền sàn chỉ có tiền sàn nó mới mắc thôi tiền sàn nó mắc nhất tiền sàn nó mắc gồm tiền thép tiền xi măng tiền bê tông tiền công thợ đúng không thì nó mới mắc còn nó xây mấy bức tường lên không có nhiêu á gạch cái như là free gạch không có mắc mấy em ơi mấy cục gạch nhầm nhò gì trát tô chuyện nhỏ như vậy á nếu mà tụi em gặp thầu á mà nó lấy à, nó lấy nó, nó lấy uh, tức ít đợt á để làm chi nó lấy tiền mà nó làm chứ chị xiền luôn đúng không nó lấy tiền mà nó làm mình phải chia ra nhiều đợt đây chi nữa tại tiền mình bỏ vô ít tiền của ba phải bỏ vô ít nữa chứ ba mới mới làm được mới làm được mấy em cái này là cái tụi em nói chung như nói tụi em giàu thôi kệ bà kể. tụi em đi làm hợp đồng mà tụi em cần chú ý thì tùy tụi em thôi chứ còn anh thấy hợp đồng vậy nó mới công bằng ít ra đó thầu á nó phải gối đầu tiền công thợ tiền thợ tiền tiền bè thờ thuyền gì của, của đó đó đó rồi xong rồi mình gối đầu tiền vật tư nguyên liệu hai bên hợp tác vô cái nhà đúng chưa để nó còn có trách nhiệm của nhau nữa anh lấy ví dụ ví dụ như cái nhà của anh Duy Nguyễn đi nhà quận 7 đi vào ngày đẹp trời là ngày 5 tháng 12 năm 2010 không biết nhớ đúng không ta 2019 là anh đổ cái sàn tầng trệt mấy em anh đổ cái sàn tầng trệt sáng đổ chiều xuống tỷ không nói nhiều nó xuống tỷ thì thêm một tỷ của anh Duy Nguyễn có phe không tụi em nhớ không clip mà Duy Nguyễn cầm một tỷ chọi xuống đất có nhớ chưa nhớ không bạn yes. nên cái nhà bên đường 7 á, là con số là một tỷ một lần lần tỷ cho đám em cóc còn biết gì một giai đoạn chuyển tiền là một tỷ wow mạnh dữ tiền cọc là một tỷ đúng chưa rồi xong người ta đổ xong cái tầng hầm mà để xe lamborghini không á em nhớ đợt trước không bên đường 7 đổ xe mà tầng hầm đổ lamborghini không á là anh xuống 1 tỷ nữa rồi thì bữa nay theo luật á là bây giờ tới tầng chợt là anh phải xuống 1 tỷ thì tụi em xây nhà nó cũng vậy thôi tụi em xây nhà nó cũng vậy thôi thì 1 tỷ không thể nào bằng giá trị cái sàn cái sàn đó phải là 2 tỷ anh ví dụ thôi con tỷ 9 tỷ 8 gì cải tía đó nhưng mà ý anh nói á là giá trị mà để là cái sàn đó đó nó phải là hơn tỷ đúng không vậy thì anh anh đổ vô 1 tỷ á thì đương nhiên thầu nó phải sẽ chia thêm tiền công thợ tiền này thì kia phải gói đầu trước nó làm ăn nó phải phe như vậy bây giờ nguyên tắc của anh Duy Nguyễn trước khi gặp thầu anh Duy Nguyễn nói rồi bây giờ tôi hỏi ông này ông làm ông thầu nhà tôi ông có tiền không ông, ông có tiền thôi à nói ông có tiền không chơi còn ông ép thở ông sao thế nào đó, đó chuyện của ông còn ông mà ông ông ông thầu tôi ông có tiền là ông phải ông phải bắt tôi đưa tiền trước hết ông làm hết là tôi không chơi tôi không chơi kèo này tôi nói thiệt á anh anh thẳng lắm em bây giờ làm ăn với như nguyễn rất là dễ như nguyễn rất là thẳng thắn anh nguyễn không có dài dòng anh nguyễn có lê thế không có xạo một là một hai là hai làm ăn vậy mình gặp người vậy mình cũng thích nữa mà mà thầu bên quận 7 của anh làm ok lắm em làm anh đỡ phải nói nhiều đỡ phải nhức đầu nói chung là anh rất là hài lòng thầu này mốt xây quận khác cho làm nữa nghe thì á nói tóm lại nãy giờ nói dài dòng để khi hợp đồng nó phải dài ra tức là đợt chuyển tiền nó nhiều lên nó sẽ công bằng cho em hơn và thể hiện thầu có năng lực thầu không có cho ép nha rồi đó là xong vấn đề hợp đồng như thế nào vậy thì á, khi mà tụi em xây nhà tụi em đâu phải là có tiền sẵn đúng không trên đời này thằng nào có tiền sẵn là thằng ngu đừng có nói anh là khôn mày giàu nhờ tía má mà cho tiền kệ mày cuộc sống này đối với anh á thằng thông minh là đồng tiền nó có chân nghe đồng tiền nó phải nhảy từ túi này qua túi kia nhảy từ lưa hộp dưa luôn giờ lấy ví dụ lấy ví dụ luôn thí dụ như á anh anh xây cái nhà của anh thí dụ như 15 16 tỷ đi nhưng mà đâu nghĩa là trong túi anh có 15 16 tỷ không có tiền nó tao quăng đâu tao không biết nữa miễn sao tới tới thanh toán mày thôi đúng không các bạn cái đó là đúng chứ bạn không bao giờ mà thủ sẵn trong túi 15 16 tỷ để bạn xây cái nhà đó đúng không nhưng mà bạn phải có cách được rằng trong cái giai đoạn xây nhà đó một năm là tôi phải quy động được cái số 15 16 tỷ hiểu chưa nope. hiểu không nope. trời đất ơi không hiểu nữa thôi luôn đó ba tao chỉ cho mẹ tao bay gà quá thí dụ hai bay mới cưới nhau đương nhiên xây nhà là mượn nợ là chắc rồi đừng có nhục em đúng mày mày mới cưới mày xây nhà mày mượn nợ có đâu nhục đúng không chừng nào mày già khú đế mày xây nhà mày mượn nợ mày mới nhục thích thì like câu vừa rồi chuẩn thì like mấy em nhưng mà mượn nợ ai mượn nợ ngân hàng hả mày trên răng dưới giấy ai cho mày mượn đúng không tao nói mày rồi mày nghèo là lỗi của mày mà con vợ mày nghèo là coi như lộn lộn em mày nghèo lỗi định mệnh mà con vợ mày nghèo lỗi mày đúng chưa à thì sao thì bây giờ xây nhà đương nhiên mượn là mượn dòng họ hai bên nhưng mà khi nào mượn cái vấn đề là khi nào mượn đúng không nó cái này là bài toán kinh tế mà em anh lấy ví dụ bây giờ mày xây nhà mà trả từng đợt đúng không thì tới đợt hay mượn mượn chi sớm không nội mày xây cái nhà hai tỷ rưỡi mà anh mới nói đâu có nghĩa là mày đi mượn hai tỷ rưỡi mày xây cái nhà không không cô ba dì tư ơi bây giờ sắp ra ờ, ta, ta, ta, gì ba ngày nữa là con chuyển tiền đợt một cô ba dì tư gom cho con hai trăm năm mươi triệu nha rồi cho con mượn đi con ký ngày con trả lãi đàng hoàng con sòng phẳng lắm con trả lãi đàng hoàng chơi mượn nợ người thân là phải trả lãi yes. thằng nào mà mượn nợ người thân mà không trả lãi là chó má oh, no. còn thằng nào mà cho người thân mượn nợ lấy lãi cao hơn hàng cũng khốn nạn luôn nữa anh nói thẳng luôn mấy em đúng không thằng nhỏ nó khổ chết bà luôn nó cưới được con vợ nó phải xây cái nhà để nó lo tổ ấm quyên hương má cho nó mượn còn chặt nó nữa <laughs> nên hoàn cảnh của ai người đó có lại nha đó là cái cách mà chúng ta quy động vốn cho nó tiết kiệm anh thực tế anh đang cái bài toán của anh là cho tụi em xây nhà đó nghe chứ không phải là bài toán cho anh tụi em được hiểu lầm anh phải xài, xài bài toán khác còn bài toán là bài toán hai đứa nhỏ à, ok cưới nhau sọt ở trong phòng trọ hoài nó cũng bất tiện mấy nhiều khi giường nó yếu là nó kêu có két có két rồi nói chung là ra vô toilet chung này nó kia sống nó cuộc sống nó chán lắm nên làm là phải có nhà có cái nhà xây nhà và nâng cấp này. rồi quay lại cái tiếp là quy động vốn để xây nhà anh duy chỉ rồi đúng không vậy thì bây giờ tiếp tục nè à, à tụi nó không biết sếp nó đang quay phim nó hơi ồn em tại 5 giờ chiều nó ra ca đó bây giờ cái phòng khách cái phòng khách là cái phòng gì phòng trệt cái tầng hầm anh chỉ rồi cái tầng hầm anh chỉ rồi nha nhớ video xây nhà không mà xây hầm là ngu như con bò nhớ chưa đó video đó nói rồi thì bây giờ là tới cái tầng trệt cái tầng trệt tụi em dùng để làm cái gì đó là vấn đề thường thường á tầng trệt để phòng ngủ là thấy nó nó ngu ngu rồi đó mấy em má ơi tầng trệt không ai làm phòng ngủ hết á vậy mà có thằng điên nó làm nha chỉ cho lối sống hiện đại tư duy 4.0 luôn tầng trệt là cái tầng mà xô ấp cái tầng mà đầu tư tốn nhiều tiền nhất là em có nhiều tiền quăng mẹ tầng trệt đi đúng không mày mua bộ dáng 5 tỷ bỏ tầng trệt ghế gỗ này nọ bỏ vô cái nhà xe hai tỷ rưỡi cho bộ dáng 5 tỷ sốc chưa thiệt mày cái đó là cái thứ việt nam mà nó ngu nó làm vậy thôi anh mặc dù anh là người việt nam nhưng mà anh đánh giá là nói chung là cái quan điểm đó là quan điểm phong kiến mà việt nam mình rất giống tàu chuyên gia đu cái đồ cổ đồ mắc tiền không à để làm cái công mẹ gì khoe tiền hả ba anh nói thẳng với mày luôn á cái dân việt nam là một cái dân tàu là hai này so với dân tây phương nè nghèo chích mẹ đặt nổ nè đúng không em có đồng ý không bây giờ tự nhiên bỏ 5 tỷ ra mua cái bộ dáng cái bộ dáng cái bộ đi văn cái gạo gỗ nó vậy vậy nè một tỷ hai ba tỷ nó bán từ lưa đó có không tụi em có thấy không cái đó nó thể hiện cái gì nó thể hiện sự khoe cổ chứ lại gì mà cái đó nó có đúng không anh đánh giá nó ứ ừ, đúng đúng không để bộ sofa nhắm gì ngon lành đẹp đẽ nó hiện đại văn minh tiền nó đầu tôi chuyện khác không ai sao mà nói ra đụng chạm mấy em mà đụng chạm mấy em đại gia việt nam này mệt lắm nên thôi bỏ đi nó đừng có trang trí đồ kiểu đó nha nói chung là cái gì bây giờ nó tóm lại đơn giản vậy mình xây cái nhà đó mình phải chừa tiền để mình làm ăn anh nói thiệt luôn á mình đừng có ngu mày xây cái nhà mà đổ nhiều tiền quá làm khỉ gì hết trơn á mấy cái nội thất sang trọng đó người ta coi vô người chửi mày nữa chứ tao không khen đâu anh nói thiệt á thằng đó bốn không mà nó vô nó nó nó nó, nó bảo đảm nó nhìn thấy nội thất mất tiền là nó chửi mày à. nghèo chết mẹ bị đặt láo hai vợ chồng mà làm được nhiêu tiền đặt mượn nợ mua nội thất hả mày đúng chưa ông mới nhất là mấy thằng khốn nạn mượn nợ ăn đám cưới nữa ông nghèo chết mẹ luôn đám cưới bị đặt làm cho lớn tao thiệt cái dân dân dưới cái thấp nó vậy đó em mình nói ra dân dưới thấp là nó có tự ái nó đau chứ đúng không bao nhiêu cảnh nè mượn nợ đám cưới và mượn nợ xây nhà xây nhà xong đổ nợ chết ngắt đúng không nhiều khi cha mẹ thiếu tầm nhìn đó thằng con sức lao động ở bên vũ hán mình sắp chết đó bển rồi nó gửi tiền về cho ông bà ông bà lo ông bà xây cái nhà xong mượn thêm nợ nữa mượn thêm nợ cái xong rồi cái thằng con nó, nó tính về việt nam rồi đang mùa cách ly nó không về được ổng viết thư qua thôi con mới nói luôn đi con bây giờ nhà mình đang thiếu 300 triệu con làm thêm chu kỳ 5 năm nữa đi ác nhỏ thiệt chứ nó nên cái nhà đó, phải cho nó đúng đừng có bậy bạ mà giờ giờ nó tóm lại nè tầng trệt là sao thứ nhất á anh đang nói cho tụi em nha chút anh nói cho anh sao anh nói cho tụi em bây giờ tầng trệt đó là bây giờ là đầu tiên phải có phòng khách đúng không cái xe hơi mày để dưới hầm rồi khỏi lo ok đó tầng trệt phải có phòng khách cái cầu thang á thì thường thường á theo theo theo theo theo quan điểm của anh cầu thang để cuối nhà nha còn theo quan điểm của mấy nhà quê á cầu thang để giữa nhà đó giờ mày theo quan điểm của ai cậy mày à đúng không mày theo quan điểm nhà quê thì mày để cầu thang giữa nhà còn tao theo quan điểm tao để cầu thang cuối nhà cầu thang giữa nhà chỉ thích hợp cho biệt thự thôi còn việt nam nhà nghèo chết mẹ mày đặt thiết kế ngu đúng không đúng không chị phan đúng không thấy không mẹ cầu thang tự nhiên nhà cấp 4 hoặc đẹp để cầu thang giữa nhà thấy ngu rồi đúng không cái đó đó là cái cái cái phong cách biệt thự ông nội phong cách mà máu nhuộm bết thượng hải hứa văn cường với phùng kính nhiễu đúng không ở biệt thự nó bự chà bá đó đó thì cái cầu thang tròn tròn nằm giữa nhà để nó quyêu nguyên cái nhà nó thể cái sự sang trọng ô thể cái sự lâu đài ba lát tự nhiên việt nam mình nhà cấp 4 để cầu thang giữa nhà má ơi cái thằng không thiết kế này nó ngu thiệt chứ ta bảy giờ cầu thang là sao nhà để cái nhà ống nó trống thiết kế là cái nhà nó phải trống ba ơi mấy thằng ngu thiết kế nhà cột từ lưa đúng không nhiều khi á tao vô cái nhà thấy thằng an này có tiền xây nhà mà méo có tiền thiết kế thiệt chứ nhìn tức mày tức chồng tức tự nhiên nhà nó mặt tiền mà nó thiết kế vậy đó ổn chết mẹ luôn giống như nhỏ nó đẹp chết bà luôn đi lấy thằng kia thằng kia là thằng nào không tiện nói tên nha ủa mà thôi giờ anh không nói dài dòng nữa nói tóm lại là cái tầng trệt á là cái tầng đầu tiên là phải phòng khách nè thứ hai là phòng bếp phòng bếp phòng ăn hai cái đó nó kết nối với nhau ok thêm cái toilet nữa đẹp vậy thôi đúng không vậy thôi á để phòng ngủ là tầm bậy nha tuyệt đối không được để phòng ngủ mày phòng ngủ không ai mà ngủ tầng trệt hết á ngủ ở lầu ngủ đi mày ai thích thì like đi đúng không em chính xác nó anh gì mà dạy là chỉ có chuẩn thôi đó phòng khách đó là có gì phải có một bộ bàn ghế có vô bàn ghế đó mà ngồi tiếp khách nói chuyện này chứ không phải ghế này cái này phòng làm việc cái uh, bộ bàn ghế là bộ bàn ghế thường thôi ok để tiếp khách và phải có phòng ăn nha bây giờ xã hội văn minh rồi không có đem cái chuyện mà ăn mà đem lên phòng khách mà ăn bậy bạ đó tầm bậy phòng ăn nó khác cái bàn ngồi ăn khác cái bạn uống nước nhớ bây giờ khách tới nhà là phải mời ta ăn ăn xong ra bàn uống nước mới là được tùy vào cái nhà của bạn nhiều người thì bạn set up cái phòng ăn cái phòng ăn nó nằm nằm chung với phòng bếp nhà nhỏ mà chảnh nữa hả mày đúng không vậy được rồi nói chung nó chung một gian thôi nhưng mà nó từng khu đó từng khu vậy là ok này có thể là như cái như cái như cái như cái chuồng chim tạo trên lầu á cái chuồng chim của anh là cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái bàn uống nước kìa nó nó nó gần bằng ăn luôn đó nói chung anh cũng đơn giản tiết kiệm thôi anh để bộ sofa quý ý có gần 200 triệu thôi à không có chơi đồ bộ dáng bộ ngựa gì mà 5 tỷ đâu yên tâm anh sống là vậy đó rồi à, vậy được rồi vậy là ok thôi từ đây ờ, anh làm video này sẵn sàng cho anh nổ vài phát nha mấy em bây giờ anh nổ nè đối với anh đó thiết kế á cuộc đời của anh mà anh làm nhiều nhà rồi nhưng mà anh thấy anh cái quận 12 của anh là anh hơi, hơi bị sai lầm cái quận 12 của anh nghe lời thằng kia lúc đó ngu thiệt chứ nghe lời thằng kia tự nhiên làm cái bức dách ngay đó xong rồi ở trong là kích bóc sinh xôn che mẹ mặt tiền tức tức mày xong rồi cái đó anh khắc phục qua quận 9 quận 9 anh sẽ làm khá hơn nhưng mà cái điều anh muốn nói đây quận 7 anh làm ghê hơn nữa tại sao anh thích cái quận 7 10, 10 chiều, chiều ngang 12 m chiều dài vô 35 m đầu đất Sài Gòn giờ kiếm được miếng đó hơi bị khó đó mà. em thấy cái bình tân của anh không bình tân của anh có quầy lễ tân bình thường thôi ủa anh là dân làm ăn anh không có phòng khách mà anh chỉ có phòng số ấp nha vậy thì cái quận 7 của anh đó cái mà mới đổ bê tông vào ngày 5 tháng 12 đó anh mới xuống tiền 1 tỷ bạc đó thì cái đó đó là anh dùng để anh làm gì tầng xô ấp tức là tụi em á bây giờ chạy xe đi vô tầng hầm đậu xe két xong rồi đi à, đi sẵn lên tắm cho đi thang máy anh không cho đi thang máy mà không phải là gì hết á nhưng mà bây giờ á đi thang máy là không khoe được nhà thằng nào mà cho khách đi thang máy là ngu tao nói thiệt tao không gì tao cho đi thang máy á trừ khi tao gặp mấy em giám đốc ngân hàng mà bụng bự ông lết hết nổi rồi đó thì tao cho đi thang máy chút đi xuống bắt đi bộ nhà tao tao có quen à ông đi bộ mới thấy được cái sự đẳng cấp của tôi ông đi thang máy ông chung cái ọt xuống ông chạy mất tiêu rồi ông biết gì nữa thấy không bước vô cái sảnh trời đất ơi má nó cái sảnh này tôi bay nhìn cũng phê nữa thôi á cái sảnh mình quận 7 á là cái cái bậc tam cấp nó dài rồi nè em bậc tam cấp nó dài hơn bình tân nhiều bậc tam cấp mình quận 7 nó dài 8 mét đúng không 8 mét chơi lót đá granite hết Đầu anh mày chơi là chơi đá granite đó bước lên bước lên tưởng tượng nha bước lên bước lên xong rồi vô cái sảnh cái sảnh có cái có có một quầy để chờ chờ đến chi để bỏ giày bỏ dép tháo ô tháo mũ tháo gì đó xong rồi bước vô tới phát lễ tân cái tôi ô lễ tân một cái khung trời rộng lớn khách sạn đi qua đi ngủ cho tao nổ chút nha đó tụi em cứ coi hình đi trời hình sao nó vậy đó nhưng mà tụi em nhìn cái phong cách của anh coi sang trọng nhưng mà hiện đại đó quận 7 của anh là rất là sang trọng nhưng mà nó hiện đại nó không có màu mè qua đá chuối không có cải lương anh ghét nhất cái phong cách cải lương đó thiệt nói cái quầy để tao nhìn ngon chưa chèn suột chèn video vô chảy ke <laughs> không nói nhiều nữa thật ra video thì quảng cáo trong cái quận bảy nha ba phút đầu chém gió thôi đâu có dựng mới biết chiêu không nội ông ông dựng ông vô ông ông ông, ông, ông dựng nói tôi làm mấy cái nhà ờ, cấp 3, cấp 4 là mất giá trị quá đang nổ cái quận bảy mà nổ phải khéo nè quầy để tân sang trọng qua đối diện quầy để tân là gì bàn pizza tao nói rồi cuộc đời của người ta của Duy Nguyễn nó không có làm cái gì mà nó không ra tiền hết đó đúng không tự nhiên làm cái clip pizza chi coi cái triệu view rồi không có đâu đồng bạc nào làm chi ba đó nên bên quận bảy có cái bằng pizza thêm có bằng bi lát nữa không biết ngoài bắt mấy anh kêu bằng cái bi gì á tiếng anh nó là football table nó cầm lắc bắt bắt bắt bắt bụp bụp đây nè mười thằng 11 thằng Cậu hồi xưa tao chơi cũng dữ lắm á mày à, giải trí nhưng mà cái linh hồn của cái tầng này là cái gì em là thể hiện cái sự sang trọng thể hiện cái đẳng cấp của bbt muốn nhắm đến là cái tầng mà gọi là tao đi nổ cái building quận 7 của anh là mốt đối tác nào qua tao nhốt nó trong đó đó không tao đi đâu hết á nhốt bên đó chỉ có chỉ có bên đó mới đủ diện tích để cho anh nổ cho nó thôi em chứ bây giờ quận 12 thì ờ, tập gym quận 9 cũng tập gym quận bình tân cũng tập gym quận bình, quận bình tân là đầu đầu não nhưng mà tại nó nhỏ quá nổ cũng đã còn quận 7 của anh đó trời đất ơi nhốt mấy đối tác vô rồi fb đồ nu trách đồ hang lắp labrador đồ qua đây nhốt trọng đó thì cái tầng trệt của anh này em thấy không linh hồn là gì là những cái kệ thực phẩm bổ sung những cái kệ thực phẩm bổ sung nó trải dài những cái những cái bức tường nó nằm trên những cái cột nó được tô điểm như những cái gì những cái trung tâm cao cấp kim cương đá quý bên singapore tụi em chưa đi bên Singapore đúng không xin lỗi mày đi, đi qua phú quốc rồi gì phú quốc hay nha trang gì đó con cũng có cái chỗ nuôi ngọc trai đó nhìn là thấy như nhà quê vậy đó mày qua Singapore đi tao nói thiệt mày dân khắp thế giới nó qua Singapore nó mua kim cương là biết chỗ nó như thế nào vậy gì wow ông anh anh nó gọi mày anh mày đi Singapore thì anh mày không có không có gọi là đi mà tốn tiền ngu đâu con anh về sẽ làm cho súp đổi danh súp là gì súp là tinh hoa của thể hình đó súp là cái gì sự nghiệp cuộc đời theo đuổi nên anh sẽ làm những cái ô để súp nó đã nó đẹp gì đó thứ nhất cặp tường thứ hai nằm ở ngoài đèn đánh đồ đồ vô rồi nha trần tiết đồ vô trời ơi trời ơi anh ngồi anh làm cái bản thiết kế này với thằng designer là làm ba bốn tháng luôn đó mày không phải đùa đâu cái gì cũng vậy thôi anh duy nguyễn xây nhà bằng tâm huyết thì từ cái tâm huyết đó anh duy nguyễn mình mới có đủ cái kiến thức để mà anh duy nguyễn chia sẻ với mấy em anh nói thiệt anh nói thiệt á đó. đó những cái team làm việc lúc hai ba giờ sáng anh ngồi livestream anh đam tẩu xong anh ngồi bút đó xong chưa em cho anh coi coi anh ngứa quá xong chưa xong chưa <laughs> nhỏ thức làm chung anh luôn đó là súp súp là gì là linh hồn là biểu tượng của cái tầng đó mới vô đập cái bập liền chết liền tại chỗ nếu mà thật sự vô đây có tiền thì mua có tiền đi ra không có chê được câu nào hết nè anh nói thiệt cái quận 7 này là anh anh anh anh đổ cả đầu tư tâm huyết xương máu và tiền bạc vô mà tại cái chỗ này là chỗ anh đập đối tác nè cái chỗ này là chỗ anh để anh đập đối tác anh đi qua bên mỹ á, vô trong mấy công ty của nó thấy cũng thường thôi nhưng mà khi mày qua bbt tao sẽ cho mày thấy một việt nam rất khác anh nói thiệt á súp súp của mày đem về việt nam tôi sẽ trưng trong những cái tủ kính đẹp đẽ ngon lành đèn điện đánh vô view người này nọ bàn ghế sofa đồ ngon liền ngon liền đó đó là một cái thứ hai nữa là cái gì thứ hai nữa là cái chỗ đó là chỗ giải trí cho cho phòng gym là bia đó bia với ờ, banh lát đó là để giải trí mà em vô đánh free không lấy tiền thiệt luôn đánh thoải mái đi đó bên đó được dịch vụ đó đó nha còn bên bên mấy chỗ khác thì không có hy vọng quần chính anh sẽ làm cho có nhưng mà anh cũng đang suy nghĩ phân dân em quần chính bọn sinh viên nó đông quá nhiều khi ờ, cái hướng anh nhắm đến ờ, là đẳng cấp vậy sinh viên nó vô quậy hoàn thành cua bắp luôn rồi à. không vậy đó làm ăn mà rồi thêm một cái nữa là cái chỗ gì cái chỗ để tiếp khách khi mà tụi em vô được gọi thánh đường của BBT là tụi em làm gì một gặp thần tượng idol Di Nguyễn hai mua sub ba tập gym thì tất cả những cái đó đều phải có chỗ để ngồi hết đó là cái điểm hạn chế của bên Bình Tân là chỗ ngồi kém anh thư nhận mà kém tao nó kém à quận 12 chỗ ngồi ngon nhưng mà quận 7 chỗ ngồi là perfect đó về chỗ ngồi tiếp khách không gian riêng biệt đó tại vì tại vì bên quận 12 nó bị cái gì nó bị cái sai lầm gì thì anh qua quận 7 anh phải khắc phục được cái sai lầm đó à, rồi thêm nữa là cái gì có những cái căn phòng để tiếp khách vip đó, có những cái căn phòng để tiếp khách vip và có những một cái phòng khác để cho đội ngũ gọi là sale và sale của phòng game nó làm việc sale và pt nó sẽ có những cái buộc họp kính nó chửi lộn hay nó làm gì nhau đó để nó nó, nó tìm giải pháp để tăng doanh số này nọ cái kiểu có môi trường riêng còn bây giờ bên bình tân nói ở ngoài lộ hết nói ngoài lộ hết à tụi nó nói nó nói khách nhẹ hết khách nói trước luôn xong rồi tự nhiên cái thằng xe qua nó gọi điện thoại cho khách cái khách nó thôi mày khỏi nói đi thằng bả tao nói rồi tao biết rồi vậy đó ghê chưa lên quận bảy là tâm huyết của anh nó thật sự tụi em nhìn đi em nhìn qua những cái video nhìn qua những cái hình ảnh thiết kế và nhìn qua cái tốc độ xây em thấy em cái quận 7 mà cái quận 7 mà tao tao, tao thả cửa chắc xong trước quận 9 luôn rồi đó thấy quận 9 không xây 2 năm rồi quá chưa khai trương quận 7 nó xây như điên xây ta tối ngày sáng đêm nó xây lên tấm dèo dèo nhưng mà bây, bây giờ quên quận 7 nè là cái diện tích xây dựng nó cao nhất mà diện tích xây dựng nó cao nhất thì nó, nó đang sắt nhiều hơn nó tốn công tốn này tốn nọ nhiều hơn nhưng mà tại sao nhanh vậy nó xây nhanh lắm tại vì nói chung là cái diện vậy thôi em xây cái nhà đầu á thì nó chụp rụp nhà thứ hai thì nó bỡ ngỡ nhà thứ ba thì nó nói ren qua nhà thứ ba tư thì còn gì nó nói nữa không còn gì nói nữa nó thật sự luôn á nên ờ, thật cái ngày mà đổ bê tông cái tầng trệt đó nó qua lâu rồi mấy nhưng mà ngày hôm nay 3 tháng anh mới làm được cái video anh nói thì cái công việc của anh nó bận đến nỗi mà cái ngày đổ bê tông nó còn không qua nói thẳng mày luôn lúc mà anh xây cái nhà bình tân này hả ngày qua hai lần mày sáng 9 giờ tối 5 giờ ngày làm vậy đó qua coi có gì mới không qua có gì có gì hay hay không trời đất ơi lần đầu tiên mẹ xây cái nhà đó nó chạy như dịch mất đẻ cái nhà thứ hai thứ ba thứ tư không qua ngày nào luôn đổ bê tông đổ rồi không qua bên quận bảy cũng vậy cứ đổ em cứ đổ báo cáo thì bọt anh coi camera rồi anh ờ, em gửi hình zalo về cho anh coi này nọ thôi vậy thì tiện đây nhân cái dịp đổ bê tông á thì các bạn á các bạn xây nhà mà giám sát sao đúng không thì các bạn đương nhiên là các bạn nói chung các bạn chắc cuộc đời các bạn xây đừng cái nhà thấy mẹ rồi thôi cứ giám sát mỗi ngày đi nhưng mà lúc đổ bê tông mà lúc cực kỳ quan trọng trước khi đổ bê tông còn phải kiểm cho nó kỹ tại vì nó đổ bê tông xong là chết mẹ rồi đó đổ bê tông bằng kiểm là sắt nó có giang gian không nó kê sắt có ngu không nó nó làm đồ có tốt hay không khi bạn approve bạn duyệt rồi là nó có thể mà nó đổ thôi nó có thể mà nó đổ là nó đổ xong bê tông xong là coi như cái thành bức tường ờ, ờ, ờ, bức, bức, bê tông cứng nhắc vậy làm ăn gì nữa tập bỏ hả thôi đó. không này mấy em nhìn thấy không trời ơi đẹp kinh không nó khẩu hiệu gym phục vụ cuộc sống là súp xiết nè à nó còn có những hình ảnh anh Duy Nguyễn nè hình ảnh anh Duy Nguyễn trong uh, trong những cái phút giây của cuộc đời gục ngã trong game này nọ kia anh sẽ dùng để anh trang trí anh nói thẳng với tụi em luôn á mẹ game của tao đừng có mong có mua đồ nước ngoài đồ vô anh nói thiệt luôn á tại sao đơn giản là không mua đồ vô mua đồ thì mua đồ theo hãng thôi anh không bao giờ anh chấp nhận để hình thằng mua đồ hay con mua đồ nước ngoài nào trong phòng game của anh anh nói thiệt nên em thấy phòng game của anh nó mang tính chất private nó mang tính chất riêng tư tại vì bây giờ ví dụ như anh bây giờ anh chơi với thằng Edwogan đi nó xong cái anh anh anh đẩy hình của thằng Jeremy à, vô xong anh ngồi rửa hình cho nó anh làm hình cho nó tấm hình cả chục triệu anh làm cho nó bốn tấm hết mẹ nó bốn chục triệu rồi tự nhiên mới làm xong treo ba bữa cái thằng Jeremy nó bị công ty đuổi ờ, tao chết như từ hải luôn đúng không tự nhiên thằng thằng thằng Edwogan nó đuổi mẹ thằng Jeremy đi rồi thì tự nhiên tao treo hình đó đâm ra nó vô duyên nói chung anh làm gì phải giá trị thương mại hết thế, trên thế gian mình thiếu trai thằng mua đồ mình chơi với thằng nào mình treo đó thôi chứ chứ anh đâu phải là cái cái phường mày ngồi treo dạo giống như có mấy phòng game khác nhỏ xíu à nó treo toàn là hình Ronnie Coleman không mà trời vậy vô phòng đó tập ra Ronnie Coleman hả đó thì anh nói chung là cái này là suy nghĩ nên tụi em thấy trong phòng game á toàn là hình của anh không à hình của anh không à còn anh cũng không treo hình gái nữa lúc lúc thì còn chơi lúc thì còn quen rồi treo tờ lưa và lúc mẹ bỏ nhau rồi giờ để sao xử lý đóng hình nó tốn tiền mấy em đúng không yes đó còn nói về á sàn á thì làm bằng đá còn tranh á làm bằng gỗ nói thiệt với em á bây giờ mình đầu tư nội thất mà chơi gỗ là biết đại gia rồi anh nói thiệt chứ mà nhìn vô cái nhìn vô cái nhà của bbt là không nào dám ăn tại vì em chơi rồi nội thất thiệt gỗ ghiết nó rất là mất tiền còn em trang trí bằng sơn nó rẻ bèo mấy thằng không có tiền nó sơn tờ lưa xong rồi nó nó nó làm hình nó dán lên đen chi cho ba nó che khuyết điểm cái tường đó ông nội cái tường nó xấu quá cái trần nó xấu quá nó dán hình dán hẹ này lên nó làm màu thôi đúng không nên bây giờ đó là tụi em vô đó trong bbt là anh trang trí nó chắc tại công trình trang trí của anh là công trình thế kỷ công trình 10 năm chứ không phải là công trình một tháng nên bây giờ em thấy không em vô phòng ghi bbt để nó không có bị xuống cái gì hết đồ mình làm nó lâu dài mày biết sao không tại nhà mua nó vậy đó chứ nhà mướn ông cố nội tao cũng chả dám làm gì đâu đúng không đang mướn nó đuổi một phát một rồi, ôm cái đống nồi thấp đi đâu đi chết đi đâu đó bà bị da nữa không đèn đuốc đồ máy lạnh rồi thôi nói chung là tụi em cứ coi hình là tụi em bảo đảm em chảy ke đi đó thì nói chung á thì thôi video nó cũng dài rồi một lần hình chia sẻ tụi em chút xíu kinh nghiệm thôi thì bữa nay á, nhân tiện nó tóm lại á, là chia sẻ thứ nhất là cái gì kinh nghiệm xây nhà giá rẻ không phải giá rẻ mà là hợp lý và thứ hai là cách bố trí trần trạch khoa học đó bố trí trần trạch khoa học với cái ba là chia sẻ về tầng trạch của bbt yes. đó là ba nội dung chính bt bảy nha đó là ba nội dung chính mà làm video này đó, để để quay lại với chương trình bất động sản và cũng như là để để để chia sẻ chia sẻ một cái hoài bão một cái khát vọng của anh bên bbt building các bạn bạn theo dõi video xin thân ái kính chào hẹn gặp lại các bạn trong những video bất động sản tiếp theo hay thì xe và like đi ba Cười gì Đăng ký chưa Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à <laughs> Cô chùa hoài